<laughs> nhìn này chào tất cả mọi người đã quay trở lại với ờ, kênh của mình hôm nay ờ, giãn cách mà không có gì mình với anh hai của mình đi câu lương mình thấy trên mạng rất là nhiều cái video mình đi câu lương ờ, dính rất là nhiều cái con lương lớn hiện nay ờ, hai anh em thử coi coi coi có làm ăn được gì không là cái hang câu lương thì cái quan trọng nhất là nó tìm hang nha các bạn người phải biết được cái hang của nó là có lương hay là không có lương mình mới câu được mình đã mất thời gian thường á, thì cái hang lương nó sẽ có hai ngạch giống như à, mình nói giống như cái loại này đi nha chứ không phải là là cái hang đó nó sẽ có hai cái ngạch và nó ở hay ở những cái mương mà bị à, lạng lạng nghĩa là sao là sình bùng á bị chài ra bùng nhiều nó sẽ ở và nó không ở đất cứng chỉ ở đất bùng thôi có khi nó ẩn ở trong những cái lá ủ này cho nên mình phải dẹp như đại loại như mình dẹp là mình được thấy cái hàng này nhưng mà có được hên xui mình không nói trước được tính ra anh hai tay ờ, sát thủ câu cái loại này câu lương này hôm trước ổng câu được con lương là 600 gram 6 lạng nha mà 600 gram nhưng mà lúc đó mình không có nhà cho nên mình không có quay được cái cảnh mà ổng kéo con lương lên mình về mình thấy con lương đó mình có cân là nó 600 gram to lắm đấy như cái phần này mình ăn lương là không có nước nữa chỉ có sình thôi già mình đang ở trong cái khu vườn trồng chuối ở ngoài sau nhà mình à, như mình nói là lương nó thường thường thôi nha mình nhấn mạnh là thường nó sẽ ở hai cái ngạch như thế này một gạch nó thì nó ở ờ, dưới nước còn một ngạch thì ở trên khô để chi khi mà ngập nước thì nó sẽ ngồi lên cái ngạch khô nó thở còn mà khi mà trời khô quá sẽ chui những giọt nước để mà nó có ướt để mà nó giữ ẩm cho nó để mà với lại nó lạnh trốn thấy không và xung quanh cái hang của nó thì nó sẽ có nếu như mà cách nhận biết dễ nhất của cái hang lương á thì xung quanh cái miệng hang của nó nó sẽ có rất là nhiều ốc cái vỏ ốc chết đó là cái nhận biết cái hàng này đi có không nha mọi người sâu quá sâu quá mà không có tiếc quá nếu có là cũng phải loại lớn nha mọi người tại vì à, ở trong mấy cái ao mấy cái mương mà cũ á thì đa phần lương sẽ lớn còn những cái lương nhỏ nhỏ nó sẽ ở nằm ở ngoài à, ruộng mấy cái bờ ruộng đó thì nó sẽ nhỏ hơn không có rồi anh em tiếp tục đi tới một cái địa điểm khác vọng là sẽ kiếm được con lương chỗ này rất là nguy hiểm che lại là những cái môi trường rất thích hợp để cho lươn sinh sống cũng không phải là nó nằm ở ngoài đâu mình phải dẹp mình tìm rất là kỹ ở trong có những cái hang rất là đẹp nhưng mà không có lươn những cái hang đó mà nhìn thấy mà nó sơ sài á thì nó là có nhiều nhiều con lươn to ở trong đó đó lương là một cái loại thực phẩm rất là dinh dưỡng dành cho những người à, à, bệnh mới à, mới khỏe nè rồi những cái em bé suy dinh dưỡng này kia nọ nói chung lương được xếp vô những loại rất là bổ dưỡng cái hàng ha nhìn rất là ngon nha có hay không gao rất là xưa rồi mấy năm rồi không ai à, tát không ai đụng hết cái động tác xe đó à, để cho cái sợi nhợ với lại cái cục độ mình đi sâu trong cái hang lương để mà à, đánh thức cái cái cái, cái thính giác của con lươn mà nó trồi lên ăn mà nếu mà để cạn quá nhiều khi nó không cũng không có có nhạy nha mọi người mà thấy không ở đây là cái bãi bồi nó lại ra ngoài kia nó lại ra ngoài có nước sắp sắp lên thì chỗ này là nói chung là những chỗ lý tưởng để mà lươn nó sinh sống hiện nay hai anh em là mục đích là để đi vào những cái ao những cái mương mà cũ để mà tìm coi có con lương nào lớn không để ờ, review ờ, cho các bạn cái câu lương cho cái con bự cho nó cái cảm giác nó kích thích nó, nó hấp dẫn mà chắc theo cái điều này là không có rồi Thank you. đó không có rồi mọi người nếu mà không có thì hai anh em mình sẽ đi ra cái bờ ruộng ra cái bờ ruộng thì cái, cái tỷ lệ mà dính lương thì sẽ cao hơn như đã mình nói đó nhưng mà cái cái chất lượng lương nó nhỏ nó không có lớn thì nếu mà ở trong đây mình à, không có review cho các bạn coi được những cái lương lớn lương khủng á, thì mình chắc cũng phải à, đi uh, cho các bạn coi những cái con lương nhỏ ngoài bờ ruộng á, để coi uh, ở đây coi có nữa hay không mà không có thì anh em sẽ đi ra ngoài à, ruộng đi ra ruộng để coi coi à, để à, tìm những cái cương lương à, nhỏ thôi tại vì à, không có lớn thì mình bắt nhỏ thì à, theo như anh hai mình chia sẻ là khi mà để xuống như vậy thì nếu mà cái hàng có lường thì nó sẽ đánh mùi rất là nhạy tại những mùi côn trùng nó tanh nó đánh mùi rất là nhạy và cái nước ở trong cái cái lỗ lương cái hang của nó đó sẽ ội ội ội ội lên nhìn rất là kích thích và nó sẽ rút rút cái sợi nhợ nó đi tuột tuột tuột tuột xuống nói chung là nhìn rất là đã cái cái cảm giác nó rất là là thú vị nha mọi người sâu hay không cho nên anh hai anh cứ à, ngoái xuống ngoái cho sâu xuống lỡ nhiều khi nó nó nó, nó nhát á nó không dám lên thì mình để vừa xuống tới miệng nó thì nó sẽ đớp những cái con lươn to lớn thì nó sẽ kèm theo ừ, mình nói nôm na là nó thông minh đó nó sẽ không có ăn mồi dạng như những cái con lươn nhỏ nước ra nước nổi là nổi xuống đó cũng có thể là cua tại vì hang lương với hang cua nó không có khác gì mấy rồi không có rồi thôi mình ra ruộng mọi người thì đây ở ngoài ruộng thì nó đơn giản hơn đó, đây là một cái hang lương nè mình chắc chắn cái hang này là là hang của con lương tại vì ở trước cửa miệng hang á, rất là nhiều cái xác ốc chết ốc là cái món khoái khẩu của cái con lương này nó ăn mình không biết nó ăn cách nào nhưng mà mỗi một cái miệng hang anh anh chia sẻ là mỗi một cái miệng hang mà có lương á thì một trăm phần trăm là xung quanh nó có xác của con ốc chết giờ đang ngoài bờ ruộng đang ngoài đồng mà nắng nó chói thành ra nó nó khó nhìn nó nha mọi người đó đó đó mọi người thấy chưa đó đó ở ngoài ruộng câu rất là nhạy như hai anh chia sẻ ngoài ruộng câu rất là nhạy tại vì những cái con lươn nhỏ nó cái, cái độ khôn thông minh của nó không có nhiều thành ra có là nó gắn à, à, chỉnh rồi kéo ra nè kéo căng nha mọi người không biết căng nha biết lớn hay nhỏ đây hồi hộp và chờ đợi nha quá nó nó nó chá mặt trời rồi ra rồi ra rồi ra rồi đấy các bạn thấy rồi dính một con đấy mọi người thấy không nó nhỏ xíu à nó nhỏ xíu mà nó nó nó hăng dữ lắm để vô con là nó cắn để vô nó là cắn thấy chưa một con à, tiếp theo là một cái hang cũng ngoài bờ ruộng luôn thì có một con à, dằn à, dằn vỏ được rồi nha mọi người một con này à, nấu cháo cho em bé ăn chắc cũng được nó bé tí à bằng ngón tay cái à con này con này có không mà sao ờ, sao cái hang này lạ nha mọi người để vô sao nó không có rút ui dính anh này ui, cứng mọi người cứng nhà cứng nhà What? à ơi con lương mini con lương mini nha mọi người nó có chút xíu à như con trùng hổ vậy đó trời ơi cái hang to ghê hả à cái hang to ghê mà con lương nhiều thì bé xíu đây bây giờ tới một cái à, hang nữa một cái hang này à, chắc cũng không có lương lớn đâu Đấy. Đó, mọi người thấy chưa để vô khi mà có là nó rút liền rút rút rút cho thấy ham luôn á đấy rồi xong một em nữa nha đó căng rồi căng rồi anh ơi ừ, căng rồi được rồi kéo đi à, thêm một con nữa thấy không như mình chia sẻ hồi lúc đầu đó nó à, ở ngoài ruộng á, nó nhạy lắm để cái là nó ăn để là ăn nhưng đói nha mọi người đây tiếp theo là một cái hang nữa thì cái hang này cũng ờ, ngon quá nha mọi người để coi coi có hay là không cái nó cạn quá xe anh hai anh xe không không vô nè cạn quá là sao mọi người sao cái hang này ngon quá mà sao không có nè rồi cái hang này không có uổng lắm nha ở ngoài hồi nãy có ốc rất là nhiều môi vô được tới trong này rồi là sao để vô im liềm rồi à nó nó nó nó nó rút rồi nó rút rồi rút rồi mọi người Hí, rồi xảy rồi rồi đây đây đây các bạn thấy không nó nước nó ội ội ội ra là nó có nó trong đó đó hai nó nó ội ội ội ra trời trời trời con này nó con này quá dữ quá liều luôn nó bò ra tới ngoài hang nó nó ăn mồi luôn mọi người Trời ơi cái này là là, là khó khó hiếm gặp lắm nha hiếm gặp khi nào mà thấy con con con lươn nó bò ra ngoài nó ăn mồi nha mọi người nó thấy không cái mũi nó nhọn quắt luôn đen nè mình nó nó nó nó vàng ươm nè rồi đúng là cảnh tượng hiếm thấy nha mọi người con này thì dính chắc rồi tại vì nó nó quá dạng mà để này mà nó còn bò ra nó ăn mà nó chỉ tới để vô trong để vô trong là nó ăn liền đó đó đó đó đó đó, đó, đó. mọi người thấy không nó rút nè rồi rồi xong một con nữa dạng hả mày đây rồi con này trọng nha rồi vô nữa một con